Có những nỗi đau từ từ thắm sâu Cuốn quanh anh mỗi ngày Từ khi em đi bờ mi thành suối Nước mắt rơi lòng ngồi Mắt em ăn khổ trên đời còn gì như ý khi thì em là điều cao quý mối tình si chung đời anh Midnight vì em là điều cao quý môi tình sinh suốt cuộc đời anh những ngày tháng bên nhau là hạnh phúc bay cao đời đó thật cao khi có nhau ngon đời khi đã quên những tháng năm em đêm anh còn giữ trái ơi ngoài mỗi tay không tới trong cuộc đời người anh đã yêu trong cuộc đời